Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã đến với khóa học TypeScript cơ bản bài số 1 Bài này thì chúng ta sẽ đi vào cài đặt môi trường Đầu tiên thì chúng ta sẽ cài đặt TypeScript Trước khi à, tải đặt TypeScript thì các bạn phải cài đặt à, Node.js nhé Thì mới gõ được lệnh npm cách install cách trừ g cách TypeScript này nhé Các bạn có thể tham khảo uh, Link uh, ờ, hướng dẫn cài uh, Node.js ở trong phần mô tả. Thì uh, nói qua về TypeScript thì đây là một uh, dạng cải tiến của JavaScript và không chỉ trong Angular, ngôn ngữ này còn được dùng trong framework uh, và Vue.js. Như vậy là chúng ta đã cài đặt xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo file ờ, code đầu tiên chúng ta sẽ new file txt và chúng ta sẽ đổi tên là 2 ts yes nếu các bạn nào mà không hiện ờ, đuôi file TypeScript thì các bạn có thể vào đây trong Win 10 thì chúng ta sẽ có tab view này các bạn nhấn vào tích vào cái file name extension này Đấy. vậy là chúng ta sẽ thấy được đuôi của nó và chúng ta sẽ mở file hi.ts này ở trong Visual Studio Code các bạn có thể ờ, mở bằng bất kỳ ờ, IDE hoặc text editor nào cũng được đây chúng ta sẽ dùng Visual Studio Code và chúng ta sẽ gõ dòng lệnh đầu tiên chúng ta sẽ dùng à, hàm console chấm log ảnh này sẽ in ra cửa sổ console những gì chúng ta nhập vào bên trong ờ, thì chúng ta sẽ cho in ra câu xin chào Việt Nam vì câu hello world thì đã dùng nhiều lắm rồi và chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta sẽ dùng câu xin chào Việt Nam này do chấm than rồi chúng ta sẽ lưu lại tiếp đến thì chúng ta sẽ build file typescript này biên dịch file TypeScript này sang file ZF. Chúng ta sẽ dùng lệnh tsc cách tên của file file 2.ts hệ thống sẽ biên dịch từ ts sang zs từ đấy thì chúng ta mới chạy được như vậy là biên dịch xong các bạn có thể thấy là chúng ta đã tạo ra một file có tên là 2 tôi sẽ để hai cửa sổ này ở ờ, mỗi góc của màn hình để chúng ta tiện theo dõi tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng lệnh nốt cách 2.js vậy là đã in ra xin chào